What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Khá là bất ngờ thì hôm nay mình đang được trên tay một con em Idora Và em này là EK368 bản V2 Sắp ra mắt, tức là hiện tại con này chỉ là bản thử nghiệm Và đây cũng là sẽ là bản thử nghiệm cuối cùng của hãng Idora rồi Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em xem thử con Idora EK368 V2 này Thì nó sẽ có cái gì đặc biệt nha Ok, let's go! Đầu tiên thì như cái vẽ bên ngoài các bạn có thể nhìn ngay lập tức thì nó sẽ là một cái thể loại layout 68 khá là nhỏ gọn và nó sẽ có thay đổi một chút về cái thiết kế ví dụ như là chúng ta sẽ thấy có những những cái nút ở phía dưới này thì sẽ không còn là cái layout 68 cũ như phiên bản trước nữa mà nó sẽ đẩy cái phần cái cụm di chuyển sang một bên và các cái nút phía dọc này thì nó sẽ gộp lại phía trên này thành một hình vuông như thế này đó bốn nút thì cái layout như này sẽ giúp cho chúng ta có thể chơi keycap một cách dễ dàng hơn về những cái keycap mà không cần phải nút shift ngắn hoặc là những nút uh, ờ, control ngắn như thế này và những nút mũi tên thì nó sẽ được đẩy ra tách rời thì đó, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng đặc biệt mình thích cái layout 68 này ở cái chỗ đó là nó sẽ có cụm bốn cái nút phía trên này đây thì cái cụm này chúng ta có thể sử dụng như bình thường cũng được tuy mà hoặc là mình có thể dùng để lắp những cái keycap Ừ, làm cảnh ấy. đó khá là đẹp và nó cũng dễ thương nữa rồi ờ, chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái bộ keycap này đây chúng ta có nhìn thấy đây là bộ keycap PPT và là đai sub đây đó cái màu chủ đạo của nó sẽ là màu ờ, đen xám và có một chút màu đỏ làm điểm nhấn ở nút Enter và nút EC và cái chất lượng in thì mình thấy nó khá là ok tuy nhiên thì nó vẫn ờ, chưa được đều màu lắm à, ví dụ như những cái nút mà nó có cái màu à, xám thì ở phía phần phía trên thì nó sẽ đậm hơn và phần phía dưới chân thì nó sẽ nhạt dần đây là một trong những cái cố hữu của những cái bộ keycap PPT đai sub mà dòng giá rẻ đó. Tuy nhiên thì với cái bộ keycap PPT đai sub như vậy thì cũng được trang bị sẵn lên trên bộ này thì cũng đã khá là ngon rồi Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái bộ keycap này sử dụng chuẩn cherry cherry profile thì nó sẽ cho cái độ cao của cây kép thấp hơn OM e khá nhiều à, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có được cái cảm giác gõ đầm hơn và ít ồn ào hơn rồi chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái cây cái cây của em này thì sẽ bằng nhựa thôi đó, và cái cây nó làm cũng khá là dày dặn chắc chắn đó. và cái bill của nó cũng cực kỳ cứng cáp khi mình cầm lên thì mình bể không hề có cái độ flat nào đây ở phía đằng sau thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây sẽ là cái chỗ dán cái sticker của hãng à, nhưng mà do đây là cái bản à, thử nghiệm cho nên là nó sẽ không có cái sticker ở đây chúng ta sẽ có một cái cần gạt đây cần gạt nâng hạ độ cao của phím khá là ngon những cái chân cao su vẫn được trang bị ở bốn góc và chúng ta sẽ có một cái gạt nhỏ ở đây để mà đó, để mà chúng ta có thể thay đổi giữa không dây và có dây ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cổng tai C Ok bây giờ chúng ta sẽ đi sâu một chút về em này chúng ta sẽ thử xem được em này đang sử dụng switch gì nhé theo nhà sản xuất công bố ờ, thì nó sẽ là được sử dụng switch Idra phiên bản ờ, tức là phiên bản tốt nhất của thằng Idra. switch của Idra thì nó sẽ chia thành hai loại đó là loại bình thường thì nó sẽ sử dụng cho những cái bàn phím ờ, cấp thấp thôi còn ờ, phim loại ờ, Pro thì nó sẽ dùng cho những cái phiên bản cao hơn ví dụ như con này đây là Red Switch của Idera nó có tên là Red Blood thì phải Blood Red gì đó à, nói chung là kiểu đặt tên cho nó hay ho vậy thôi thì thực ra nó cũng là Red thôi và cái dòng này thì nó sẽ có cái độ mượt tốt hơn là cái dòng những cái dòng giá rẻ của thằng Otomu à, hay là Hueno mình đã thử thì bấm khá là mượt và con này cũng sẽ được trang bị à, hot swap luôn nha các anh em đây đó hot swap 5 chân luôn khá là ngon Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy đây cái mặt của nó chỉ là mặt xanh thôi chứ không phải là mặt à, đen xịn sò. Tuy nhiên hot swap 5 chân thì cũng đủ cho các bạn để nghịch vật vật chơi các kiểu rồi, móc miết rồi và như các bạn thấy thì ở trong phía trong này chúng ta cũng không thấy có đệm à, không thấy có foam PPC cũng như là không có foam của thằng Play luôn không không có foam đáy đấy chúng ta sẽ đi một chút về cái switch này nhé đây là switch mới của thằng Idra rồi chúng ta sẽ thấy là cái top của nó sẽ là màu trong suốt nhựa PC cái bottom của nó thì sẽ là màu đỏ và bằng nhựa PC luôn nó sẽ màu đỏ đục còn cái slide của nó sẽ là màu đỏ mình thấy bảo slide này thì nó sẽ là chất liệu bằng pom pom thì nó sẽ cho cái độ mượt tốt hơn và khi mình ấn nhiều thì nó sẽ càng ngày càng mượt cái đấy thì nghe quảng cáo thế thôi chứ mình cũng không biết chúng ta sẽ nhìn thấy là cái này nó sẽ có hỗ trợ led là led nổi phía trên luôn nha và cũng sẽ có xuyên led ở trên switch về cái chi tiết của cái dòng switch này thì mình sẽ sử dụng mình sẽ review sau về cái khi mà mình uh, mót lại bây giờ mình sẽ thử gắm một cái keycap lên để cho các bạn nghe cái tiếng gõ nha đó cái tiếng gõ của nó thì nghe khá là đanh và cái đây là cái dòng stock nhé cho nên là khi các bạn gõ thì nó sẽ hơi sạn và cái tiếng lò xo của nó vẫn còn còn khá là lớn cho nên là nếu mà các bạn muốn ngon thì tốt nhất là phải đem đi lúp lực bấm của con này thì cũng khá là nhẹ nói chung là nó thuộc dạng thuộc dạng trung bình thôi chứ không phải là quá nặng cũng như là quá nhẹ à mình quên mất còn một cái dụ nữa đó là vì sao mà cái này nó dùng cái kép cherry mà lại không bị cấn đây để mình thử cho các bạn xem nhé đây là phía cái mặt này là mặt ờ, ngược tức là led nằm phía trên đó thì ờ, khi mình gắm cái cáp vào thì nó sẽ bị ngược như thế này tức là bình thường nếu như mà các bạn à, sử dụng cherry mà switch mặt ngược thì các bạn ấn thì cái keycap của nó sẽ bị cấn vào trong cái switch do cái phần này sẽ là cái phần lồi lên đó thông thường là như thế và bây giờ mình sẽ thử xem thử cái này nó có bị cấn không nhé rồi mình sẽ tự nhét một cái tờ giấy mỏng thiệt là mỏng nha đây đó nếu như mà bị cấn thì khi mà chúng ta ấn hết hành trình thì nó sẽ bị dính cái tờ giấy này vào và chúng ta sẽ không có thể rút cái tờ giấy ra được tuy nhiên thì cái này nó không bị cấn các bạn ạ ờ, vì vậy cho nên các bạn nếu mà có chơi keycap cherry cùng với lại cái dòng switch này thì vô tư nhé và cho dù mặt ngược hay mặt xuôi thì chúng ta đều có thể sử dụng được bình thường và cái tiếng của nó thì ờ, có lẽ cũng không có khác biệt gì nhiều lắm đâu nếu như mà sử dụng mặt xuôi hay là mặt ngược đây mình tự đảo chiều cái cáp nhé Đó, cả hai đều không có bị cấn cho dù là đặt ngược hay đặt xuôi nha các bạn vô tư luôn về cái cách kết nối của em này thì hiện tại em này đang có ba cái chuẩn kết nối đầu tiên nó là dùng cáp tai C cắm trực tiếp vào đây thứ hai là chúng ta có thể dùng Bluetooth và thứ ba là có thể dùng cái cục receiver như thế này Tuy nhiên thì em này thiết kế thì lại nó hơi đụt một chỗ đó là nó không có cái chỗ không có cái chỗ nào để mà mình có thể cắm cái USB rời này vào trong bàn phím để tránh bị thất lạc về cái cách kết nối nó cũng khá là phức tạp Tuy nhiên thì IDRA đã có cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trong hộp luôn rồi Khi nào mà có ra bản chính thức thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn đó Thì nó cũng khá là phức tạp đấy Ví dụ như là muốn kết nối Bluetooth thì chúng ta phải ấn FN với nút P trước để khởi động ờ, kết nối Bluetooth rồi FN với lại QWR e đó là ba cái kết nối QWE còn cái kết nối mà dùng 2.4G à, thì mình phải ấn Fn với lại nút G để kết nối chứ không giống như các cái bàn phím khác. Về hệ thống đèn LED thì em này sử dụng hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu và sẽ có phần mềm riêng dùng để điều khiển LED cũng như là có thể tinh chỉnh các cái bóng LED trên từng nút. Cái đó thì à, cũng không quan trọng lắm tại vì cái cái cáp của em này thì nó không có xuyên LED, có LED chịu thì để để cho nó sập xịt một xíu thôi đây mình thử mở lên cho các bạn coi nhé à, led của con này thì nó cũng bình trung bình thôi chứ không có cái gì đặc biệt hết tức là nó sẽ không có quá sáng đó. tuy nhiên thì mình cũng sẽ tắt hết đèn ở trong phòng đi và mình cũng sẽ quay một số các cái hiệu ứng đèn led cho các anh em xem nha Bye. quay trở lại với em bàn phím thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khá là quan trọng đó là test tiếng gõ cũng như là cái cảm giác gõ của em này theo như bên IRA công bố thì con này nó sẽ chỉ có red hoặc là brown thôi và nó sẽ không có blue thì hiện tại phiên bản của mình đây đang là red À, như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em xem cái tiếng gõ của em này thì các bạn nghe đấy tiếng của nó khá là êm mượt tuy nhiên thì cái tiếng ping của lò xo vẫn còn nghe khá là rõ tất nhiên là mình phải lúp lại hoặc là móc lại cái switch thì may ra mới có thể giảm được và cái làm điều bất ngờ nhất ở đây đó chính là các cái hệ thống start của con này thì nó đã được cân chỉnh rất là ngon ngon hơn rất nhiều so với những cái phiên bản của những cái bàn phím Indra trước đây mình thử cho các bạn thấy nhé đó hiện tại à, những cái con như là nút back hay nút enter hay là nút shift thì hầu như không còn nghe thấy tiếng lọc sọc của start nữa các bạn ạ quá là khủng khiếp mặc dù à, vẫn biết là start của con này đã được lấp sẵn rồi ừ, thì à, tuy nhiên tức là cái start stock của con này thì hầu như không cần phải tinh chỉnh gì thêm các bạn ạ Ừ, khá là ngon đó để mình thử cho các bạn xem nha cái um, keycap của nó hơi lở một chút cho nên nó sẽ hơi lung lay và cái stab của nó cũng chưa có được móc kỹ cho nên là nó sẽ vẫn còn hơi rung lắc một xíu tuy nhiên thì cái tiếng đọc sọc của stab thì nó đã được loại bỏ hầu như là gần hết rồi cái này mình mà cân chỉnh lại cũng như là lót foam đồ nữa thì cũng tuyệt vời luôn đấy đây đó, các bạn nghe thử coi về một cái bàn phím stock thì mình nghĩ đây là một trong những cái bàn phím mua về là có thể sử dụng được ngay và không cần phải mót gì nhiều ok như vậy là mình đã vừa mới đi sơ qua tất cả các cái điểm nổi bật nhất của em này và cái duy nhất còn lại đó chính là cái giá và cái giá của em này theo như bên Idora công bố thì nó khoảng tầm một triệu rưỡi cho đến một triệu sáu thì uh, mình nghĩ với cái tầm giá này thì cũng vẫn sẽ là hơi cao so với một số anh em nếu mà anh em mới chơi crypto Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn một cái bàn phím mà mua về sử dụng luôn không cần phải móc gì nhiều thì đây cũng là một cái lựa chọn sáng giá và đặc biệt hơn là nó còn sẽ được hỗ trợ bảo hành 2 năm cho anh em nữa cho nên mình nghĩ đây là một cái giá cũng khá là hợp lý mà thôi nếu mà anh em thích thì mình sẽ làm một cái video full mod em này tức là mod lại toàn bộ stat cũng như là log form uh, à, PE chẳng hạn vân vân lúc lại switch đó xem thử con này nó có thực sự ngon hơn khi mình à, móc lại không nhé Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé Bye bye